thì à, à, lý do à, tôi làm cái video này là như vậy à, thì nếu mà bạn thấy cái video này có thể là à, ai đó đang cần thì bạn hãy giúp chúng tôi à, chia sẻ cái video này cho họ à, nói về là cái việc mà đi đầu tư thì à, bạn à, điều đầu tiên là bạn phải tìm hiểu về cái thị trường à, tìm hiểu về cái sản phẩm à, ví dụ như là bạn xem là ví dụ bây giờ bất động sản nó sẽ có các phân khúc như sau à, đất nè à, nhà phố nè À, căn hộ chung cư nè à, bất động sản mà thương mại à, ví dụ như là những cái à, nhà hàng này, khách sạn hay là à, những cái à, những cái quầy à, bán hàng ở ngoài chợ ha những cái sạp đó cũng là bất động sản đó cũng là gọi là bất động sản thương mại đó hoặc là những cái bất động sản về à, nghỉ dưỡng hay bất động sản về rồi ờ, ờ, công nghiệp ha thì tất cả những cái đó gọi là bất động sản thế ví dụ mình có một hai tỷ thì mình sẽ đầu tư ở cái phương thức nào à, nói về tới cái phân khúc mà là đất đi đất ờ, ví dụ một hai tỷ thì bạn vẫn có thể mua được nếu mà bạn có sự hỗ trợ của ngân hàng à, tùy nếu mà bạn chỉ có một bạn chỉ muốn mua ở trong cái khoản đó thôi thì bạn phải đi tìm đất xa xa một chút ha nó sẽ là ở vùng ven à, thì bạn sẽ câu hỏi hôm trước là một cái bạn đặt ra cho tôi là nếu mà vùng ven á thì theo cái hướng nào bây giờ mình sẽ có những cái hướng phát triển là phía đông nè phía tây nè phía nam là phía bắc ha thì mình sẽ nên theo hướng nào thì khi mà đi đầu tư các bạn sẽ xem rằng là thành phố đang phát triển về hướng nào và ở cái hướng nào sẽ có nhiều à, cái giao thông những cái à, cơ sở hạ tầng được phát triển ví dụ à, các bạn có thấy rất rõ ràng là thành phố phía đông phát triển rất là mạnh ha các ờ, các cái công trình mà giao thông công cộng hay là những cái hạ tầng cơ sở phát triển rất là mạnh à, những cái tuyến metro chuẩn bị à, à, à được à, hoàn thành ha thì đâu đó cái việc mà là bây giờ đất ở cái khu mà ờ, phía đông nó đã tăng lên cũng khá là nhiều tại vì là nó ăn theo những cái dự án đó khi mà tiên nó ra và khi mà người ta bắt đầu đất nó đã ờ, sôi động và nó đã tăng giá rồi rất là nhiều rồi thế bây giờ mình mua có được không à, nếu mà mình mua thì mình phải xác định à, mình đầu tư vào cái khoảng thời gian là bao lâu ví dụ mình, mình có thể là có những cái hướng đầu tư này trung hạn dài hạn hay là ngắn hạn ha hiện giờ là bạn không thể nào đầu tư ngắn hạn được à, bạn chỉ có thể trung và dài hạn thôi thì à, bạn có bỏ luôn cái tiền đó được hay không hay là bạn muốn là mua đi bán lại ví dụ bạn mơ, bạn mới bỏ ra bạn mua và sau đó bạn Ờ, có vấn đề gì đó bạn không có sắp xếp được tiền bạn lại bán gấp à, lúc đó mà bán gấp thì bạn chỉ có một cách là bạn phải tấp bán thấp hơn thị trường thì bạn mới có thể là bán gấp được à, còn mà khi mà bạn đã xác định là trung và dài hạn 5 năm 7 năm thì bạn cứ mua vào để đó thì à, sau này nó vẫn có thể là tăng giá nó tại vì cái tốc độ tăng giá của mỗi năm à, theo cái các chuyên gia tính toán thì mỗi năm nó có tăng từ 5 tới 7 phần trăm ha ví dụ như là à, ờ, 5 năm à, nó cũng tăng được mấy chục phần trăm so với cái cái giá trị của cái căn nhà đó cái miếng đất đó tăng lên rất là nhiều ha ít nhất thì tôi nói là ít nhất thì nó tăng rất là mạnh à, ở khu khu đông nó tăng lên khá là nhiều rồi hoặc là bạn có thể là à, ví dụ một cái hình thức đầu tư khác là bạn ờ, là ví dụ bạn mua đất ở ờ, ờ, xa xa hơn một chút à, nếu mà bạn hơn, à, bạn thấy cái hướng phát triển của nó là chắc chắn nó sẽ phát triển lên cái hướng đó bạn có thể là mua xa hơn một chút thì cái đất của bạn nó sẽ rộng hơn à, đất rộng hơn và khi mà à, cái hướng phát triển nó, nó đến cái chỗ bạn thì bạn sẽ có cơ hội hả thu về cái lợi nhuận nhiều hơn là so với cái việc mà à, với cái mức mà số tiền nhỏ đó mà bạn muốn muốn gần gần trung tâm thì bạn chỉ được mua được miếng đất nhỏ xíu à ha còn với cái số tiền đó bạn có mua xa hơn nhưng mà cái hướng phát triển của nó đi theo cái hướng đó thì chắc chắn khi mà à, khi mà bạn thu được lợi nhuận thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều ha thì đó là cũng là một cái vấn đề về nếu mà bạn đầu tư về đất còn nếu về bạn đầu, đầu tư về nhà thì về nhà thì ở trong cái ví dụ tầm 1 tỷ 2 tỷ thì nếu có sự hỗ trợ của ngân hàng thì đâu đó nó cũng khoảng bạn cũng có thể vay à, ngân hàng để bạn có thể mua được nhà cỡ khoảng là 3 tỷ hoặc là 4 5 tỷ ha à, ví dụ như vậy thì ví dụ 3 tỷ 4 5 tỷ là ở cái khu mà cái phân khúc mà tầng trung bình thì phân khúc này vẫn có người vẫn có nhu cầu thì bạn sẽ mua à, bạn mua sửa bán lại thì bạn sẽ tìm những cái căn nhà ở những cái khu vực mà nhiều người người ta đang có nhu cầu và những cái khu vực sôi động bạn phải làm quen với tất cả các môi giới bạn phải đi nhiều à, thâu, đi nhiều trong thị trường bạn sẽ biết được là à căn nào nó sẽ rẻ hơn à, nhiều nhiều khi bạn biết không ví dụ bạn mua ở dự án thì à, giá của chủ đầu tư đưa ra thì nó đã là rõ ràng hết thứ rồi nếu mà là uh, nó có thể thấp hơn là người ta sẽ biết rõ ngay còn giá ở các căn nhà ở ngoài kia hả người ta nhiều người người ta bán mà người ta không biết người ta không biết định giá lại và người ta bán người ta nghĩ riêng nghĩ là ờ nhà kế bên hay nhà cách đây mấy căn là mấy tháng trước hay nhà năm trước người ta bán giá đó thì bây giờ tôi bán giá đó cũng được họ không định giá lại họ bán nhiều khi cái giá đã lên rồi mà họ không biết họ bán giá rẻ mà khi bạn mua những cái sản phẩm đó thì bạn đã lời ngay từ lúc bạn thì từ lúc bạn mua rồi nên là luôn luôn khi mà bạn mua nhà bạn sẽ tìm những cái căn nào mà nó Ờ, có giá tốt nhất ở trên thị trường bạn mua ha thì khi bạn mua bạn có thể là mua sữa hoặc bán hoặc là mua sữa cho thuê ờ, với cái việc mà là à, bạn đầu tư như vậy có sự hỗ trợ của ngân hàng bạn có cái dòng tiền bạn có thể là à, trả cái lãi vay và cái gốc cho ngân hàng tới một lúc nào đó khi thị trường nó quay lại thì bạn vẫn có thể là bán cái ờ, bất động sản đó bạn trả lãi ngân hàng bạn vẫn thu được ờ, một khoản lợi nhuận tại vì ờ, bạn mua thấp hơn thị trường đúng không rồi bạn giá nó tăng lên lại thì bạn vẫn có có lời thì bạn phải tính toán tất cả các việc đó hoặc là nếu mà là mua nhà ở cái dự án thì nó có một cái ưu điểm là nếu bạn mua nhà dự án thì bạn sẽ à, có khả năng là bạn sẽ đóng từ từ đóng góp theo tiến độ thì đóng góp theo tiến độ thì bạn sẽ dùng cái à, thu nhập của mình hàng tháng để bạn đóng theo cái tiến độ và tới một lúc nào đó bạn sẽ có à, một cái à, à căn nhà của mình à, đó có rất là nhiều cách bạn xem rằng là cái nào phù hợp với cái cái cái tình hình tài chính của bạn và cái khả năng mà thanh toán nợ của bạn ha bạn phải tính toán hết viết ra những con số rõ ràng và xem xét là à, mình có khả năng đầu tư trong vòng thời gian bao lâu à, ví dụ 5 năm năm 3 năm hay là một năm à, nếu mà mình tính toán chính xác như vậy thì mình cứ để như vậy thôi ha để đó thì tới lúc đó mình sẽ à, thanh lý và giá trị của nó sẽ tăng lên tại vì bất động sản à, luôn luôn tăng theo thời gian rồi, tới cái bất động sản khác đó là cái à, căn hộ à, chung cư ha căn hộ chung cư nó có những cái ưu điểm à, là à, mọi người có thể là ví dụ họ mua được ở ngay trung tâm à, với cái giá mà ví dụ à, nếu mà với cái giá 3 tỷ 5 tỷ bạn mà mua ở dưới nhà phố thì bạn chỉ mua được những cái trong những căn ở những hẻm thôi à, và có thể là sẽ có những cái bất tiện nhưng mà với 3 tỷ 5 tỷ bạn mua được ở chung cư bạn đã mua được ở những cái chỗ nó đẹp và ngay cái trung tâm nữa ha thì uh, khi mà bạn mua như vậy á thì bạn à, cũng có thể là ưu điểm của căn hộ nó có thể là cho thuê giá của nó tốt à, thì bạn sẽ đâu đó bạn sẽ tính toán xem rằng là à, nếu mà mình mua căn hộ thì cái tỷ suất à, lợi nhuận nó là bao nhiêu à, nó nếu mà nó tăng giá thì nó không tăng giá được nhiều như đất hay là nhà thì mình có chấp nhận hay không mình có cái dòng tiền nó cao thì mình sẽ đầu tư lại như thế nào để mình có thể là à, vớt vát lại cái việc mà là đầu tư căn hộ nó không có được tăng cái cái um, Ờ, lãi vốn nhiều như là nhà và nhà phố và đất ha nhưng mà có một ưu điểm là nếu mà khi mà trong cái thị trường sụt giảm thì cái việc mà là ờ, cái việc mà người ta vẫn có nhu cầu cho thuê thì bạn vẫn cho thuê được à, đó là như vậy à, và, và còn cái bất động sản về thương mại nếu à, bạn à, có thể là dùng cái việc mà dùng tiền bạn 1 tỷ, à, 2 tỷ bạn có thể đi thuê những cái à, tòa nhà ví dụ như à, một người bạn tôi đang đặt cọc để mà thuê một cái tòa nhà 70 70 phòng à, với cái giá mà đặt cọc trước là một một tỷ ha tại vì họ chị ờ, bạn đó phải trả là hai tháng à, ba ba tháng cọc 3 tháng ờ, cọc 3 tháng một nhà à, một tháng là 300 triệu à, đâu đó là uh, khi mà bạn uh, cho thuê hết với cái tỷ lệ lấp đầy mà khoảng là 80 phần trăm ví dụ thì bạn thuê ở cái cái nét uh, cái giá nét thu vào là 4 triệu à, bạn có thể là cho ra cho thuê ra với cái giá là 5 6 triệu ha 5 à, 5 triệu, 5 triệu rưỡi hoặc 6 triệu ở cái khu vực đó tại vì là chủ nhà đã cho thuê rồi ờ, nó có hai hai phần một phần là đã cho thuê một phần là mới chưa cho thuê họ muốn họ không có khả năng quản lý họ đem họ cho thuê à, thì khi mà gặp những cái bất động sản như vậy thì bạn thấy rằng là cái khả năng à, xin lời của cái dự à, cái um, bất động sản đó có ha bạn vẫn có thể thu được cái dòng tiền hàng tháng từ đó sau khi trả cho chủ nhà bạn vẫn có một số tiền đó là cái cách mà bạn có thể là đầu tư à, khi mà bạn có tiền một hai tỷ bạn vẫn có thể làm được bạn sẽ thu được cái lợi nhuận từ cái việc đó còn ví dụ đó là cái loại bất động sản thương mại ha còn ví dụ những cái à, à, bất động sản mà nghỉ dưỡng ha mà những người nghỉ dưỡng hôm trước tôi cũng đã chia sẻ rồi bất động sản nghỉ dưỡng hiện giờ thì có một loại à, loại bất động sản của một chủ đầu tư cũng khá là lớn thì chủ đầu tư đó nói à, đưa ra những cái chính sách thay vì bạn đi gửi ngân hàng thì à, bạn sẽ góp vào uh, đóng vào cho chủ đầu tư thì đâu đó nếu mà sau 3 năm bạn không lấy ra thì bạn sẽ được chủ đầu tư trả cho mười mấy phần trăm một tháng à, một trăm mười mấy phần trăm một năm ha như vậy ha, bạn sẽ xem xét là việc đó bạn có uh, tiền đó bạn có dùng tới hay không bạn có gấp trong 3 năm đó không nếu cái tiền đó mà không có uh, bạn không gấp mà nó vẫn dành ra riêng ra để đi để đi đầu tư thì bạn vẫn có thể là uh, tham gia à, nhưng mà bạn phải suy xét rằng là uh, cái mức độ mà nó thanh khoản uh, nó có có hay không và cái rủi ro gì uh, nó có thể xảy ra đối với cái việc mà mình đi đầu tư như vậy ha à, đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn chia sẻ với các bạn à, để cho các bạn nhìn nhận rõ hơn về cái uh, thị trường bất động sản ha về những cái phân khúc à, bất động sản ở trong cái thị trường này à, cảm ơn các bạn à, đã theo dõi cái video của tôi à, nếu mà các bạn muốn à, nhận được cái video à, sớm nhất thì các bạn hãy subscribe cái kênh video của tôi ha cảm ơn các bạn à, hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo